rồi trong uh, video này mình sẽ uh, hướng dẫn cho các bạn về cái cách uh, tạo ra một cái uh, máy ảo trong Android Studio để các bạn um, uh, render các bạn uh, debug ra và nó hiển thị ra cái app nó chạy như thế nào ở trên máy ảo này um, trước hết các bạn vào trong cái uh, tool menu trên ờ, thanh menu các bạn chọn tool và chọn ờ, AVD Manager thì nó sẽ ra Android Virtual Device Manager thì trong phần này thì ờ, các bạn chọn là tạo một cái mã ảo ha nằm ở đây à, trong cái phần mã ảo này thì có rất là nhiều um, version của cái um, uh, phone thì uh, những cái con pixel hoặc là, là uh, nó search để mô phỏng theo uh, ok ví dụ như mình sẽ chọn uh, con uh, đây là uh, mình đã có những con nào rồi uh, mình đã tạo ra galaxy nexus rồi này uh, nexus và mình sẽ tạo thêm một con um, um, nexus one mình tạo con này ha chọn nest à, chọn nest à, nest quan uh, 27 ha ok finish thì uh, à, quá trình tạo thì nó download về và bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo ra ha bây giờ chúng ta sẽ lock cái uh, app này lên trên uh, à, máy ảo này như thế nào uh, các bạn chọn phần uh, run uh, trên menu các bạn chọn run và chọn các bạn chọn run ha ok đây tắt uh, tăng này đây thì uh, quá trình build uh, nó sẽ diễn ra các bạn theo dõi diễn ra ở đây trong phần là build output ha. khi nào mà combat uh, ờ, nó build thành công thì ok rồi nó build ok rồi nó đang cài đặt ở trên máy ảo ha đấy à, đây là cái um, đó, đây là cái cái cái app của mình ha music thì trong uh, điện thoại của các bạn thì có những cái uh, uh, file uh, music mp3 như thế nào thì nó sẽ hiển thị ở đây nhưng mà đọc vào máy ảo thì nó không có trong cái app này là app về music offline uh, ờ, music player offline cho nên chỉ có phát nhạc ở trong những cái nhạc mình đang về mãi mà thôi uh, đây đây là cái phần uh, phần um, player ha uh, nó hiển thị quảng cáo lên đó đây là phần ờ, playlist ờ, forest và chúng ta sẽ add thêm những cái chức năng này ha ok ví dụ như là đó đây là những cái chức năng của app add thêm uh, những cái list favorites và chúng ta sẽ add uh, add hoặc là play ở đây ừ. đây là phần uh, setting uh, about và share right privacy policy là những cái chức năng của app ha rồi đây là cái phần à, đây là cái video hướng dẫn cho các bạn về cài đặt một cái um, máy ảo à, như thế nào